Hello, xin chào các anh em Rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay Hôm nay thì à, Sơn sẽ giải đáp câu hỏi của rất nhiều những khách hàng Mà ở bất kỳ thời điểm nào cũng có người hỏi Đó là có nên mua ô tô hay không à, Và nếu anh em có những cái ý kiến gì hay thì hãy bình luận xuống bên dưới video nhé. Và để trả lời cho câu hỏi này Nếu như bạn hỏi những người chưa mua ô tô thì họ sẽ phân tích cho bạn rằng à, mua ô tô tốn kém lắm mất tiền à, mất nhiều chi phí lắm đi Grab hay taxi nó sẽ tiện hơn và à, thuận tiện hơn và nhiều thứ khác để có thể ngăn cản à, các bạn mua xe ô tô Còn đối với trải nghiệm của Thế Sơn thì bạn nên mua ô tô nếu như tài chính của bạn à, rủng rỉnh không phải lo về cái vấn đề tiền ngân hàng tiền sinh hoạt hàng ngày và các chi phí cái sinh hoạt khác thì các à, bạn nó sẽ thay đổi niềm tự tin vào mình nó cũng thay đổi và mọi thứ xung quanh mình tới công việc và cuộc sống nó cũng thay đổi và bạn sẽ có nhiều cái động lực để làm việc hơn và từ đó bạn sẽ dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn nên hãy nhanh chóng sử dụng cho mình một chiếc xe ô tô nhé còn việc uh, mua một chiếc xe như thế nào nhỏ hay to kiểu dáng à, ra làm sao và thương hiệu Nhật, Hàn, à, Đức, Ý, à, xe Đức hay Mỹ thì nó tùy thuộc vào cái sở thích và tài chính của mỗi người à, đối với xe Nhật đối với xe Nhật thì à, những người nào mà thích ăn chắc mặc bền thích sự ổn định hay là à, chi phí bảo trì thấp thì à, nên chọn xe Nhật và hiện nay thì xe Nhật thì nó cũng được à, trang bị option cũng khá là nhiều cho nên là bạn nào mà bảo ờ, xe Nhật bây giờ ờ, không có option thì ờ, hãy xem lại nhé còn đối với những xe Hàn xe Hàn thì như các bạn đã biết từ trước đến giờ rồi xe Hàn thiết kế khá là trẻ trung năng động và option thì đa dạng khỏi phải bàn còn đối với những dòng xe Âu và Mỹ thì các dòng xe này thì khỏi phải chê rồi đây là những dòng xe dành cho những người mà hưởng thụ và họ không bao giờ phải lăn tăn tới tiền bạc bởi chi phí bảo trì bảo dưỡng của xe này cũng khá là cao so với uh, xe Hàn và xe Nhật và một cái nữa là giá trị bán lại sau khi quý vị đi một thời gian mà muốn uh, nâng cấp lên thì uh, cái xe cũ nó bao giờ nó cũng sẽ uh, thấp hơn những chiếc xe Hàn à, nãy giờ thì Sơn đã trả lời câu hỏi là có nên mua xe ô tô hay không hãy quyết định ngay nha cảm ơn uh, anh chị đã xem video hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn xin chào và hẹn gặp lại